Bạn à, đã quay trở lại với channel nội của mình thì à, hôm nay mình xin bàn tiếp về cái cuộc chiến của Nga với Ukraine đó các bạn hiện tại thì à, có nhiều người đã nói là sao mà Nga đánh quá chậm các bạn <clears throat> thì Nga họ muốn đánh chậm các bạn theo mình nghĩ là họ muốn đánh chậm vì ngoài vấn đề ga dầu ra còn có vấn đề lương thực nữa các bạn đó, hiện tại thì lúa mì của Nga với thằng Ukraine là cung cấp lương thực cho thế giới rất là nhiều nhưng mà lương thực thì các bạn cũng biết rồi lúc nào người ta cũng có dự trữ lương thực hết chứ không có lúc nào mà người ta à, coi nghĩa là phải chờ mua ngày, mua ngày nào ăn ngày đó mà mua tiếp không có các bạn tại lúc nào có dự cũng có dự trữ lương thực <clears throat> mà nói đây là cái nước phương tây có nghĩa là nga đang đánh nhau với cái nước phương tây chứ không chỉ đánh nhau với thằng ukraine cho nên ví dụ như đánh mà càng lâu thì lúc đó cái, con đường mà cấm vận cũng tiếp tục á rồi rồi cái con đường này kia cái lương thực nó bị khóa lại các bạn thì lúc đó các nước phương tây cái cái cái cái nguồn lương thực của họ sẽ cạn dần bởi vì là cái cái cái cái kho dự trữ nó sẽ cạn dần lúc đó nó sẽ chết tối giống như dầu nó ờ, giống như ga um, mà làm lạnh trong mùa đông đó khi mà cấm giận nga ngắt nhưng mà họ vẫn còn được tại vì chỉ có giá tăng cao thôi nhưng mà vẫn còn lượng à, dự trữ cho nên họ vẫn còn mạnh mẽ về cấm dẫn thì à, bây giờ họ cho phép mua đó các bạn biết không nó họ cho phép mua dầu à, một khí đốt của nga bằng cái đồng rúp có nghĩa là họ phải gia tăng cái lượng dự trữ lên đó, thì phải có thời gian các bạn cứ ví dụ như đánh mà đánh nhanh đó đánh bằng tên lửa đánh nhanh đùng đùng đùng đùng à, chết chết chết rồi đầu hàng dương cực trắng rồi xong đó quề cả làng rồi lúc đó à, có nghĩa là cái, cái thực hiện cái, cái có nghĩa là cái phương, bên phương tây nó chưa có thấm được cái đòn của thằng nga thì là kết thúc mẹ nó rồi cho nên thằng nga nó muốn bên phương tây thấm cái đòn đó thì lúc đó lương thực nó sẽ, sẽ bán giá cao lên và nó sẽ thu tiền về thu tiền dầu hay là khí đốt về rồi bây giờ sắp tới sẽ thu phần lương thực tiếp ừ. và đánh chậm á thì à, nó sẽ đỡ chết chóc hơn các bạn nó đỡ chết chóc hơn còn còn mà báo cáo mà của thằng Gorina thì đó là chuyện của Gorina báo cáo thôi nhưng các bạn biết cái đánh mà đánh nhanh đó thì nó mới chết nhiều thì các bạn đánh bằng tên lửa cũng chết nhiều mà đánh bằng bộ binh cũng sẽ chết nhiều Trung Quốc đánh Việt Nam đó. đánh nhanh họ muốn đánh nhanh họ muốn tiến nhanh vào à, phía bắc đó. họ muốn tiến nhanh vào phía trên sâu càng sâu càng nhanh ra trong uh, trong trong lãnh thổ Việt Nam thì họ phải đưa một cái lượng quân rất là lớn và đánh coi như là càng vô từng mét đất một có nghĩa là dày đặt quân đội hết thì cái đó là dễ chết chết rất là nhanh pháo binh nó dập chết coi như là chết rất là nhiều nhưng mà đổi lại là sẽ thật là nhanh còn à, giống như Triều Tiên đó đúng rồi à, Trung Quốc mà tiếp diện Triều Tiên đó đó họ muốn nhanh chóng lấy lại cái phần đất đó họ phải đưa một lượng lớn vào quân vào càng quét từng lãnh thổ và bây giờ thì chơi bằng tên lửa thì sẽ chết rất là nhiều không ai mà đánh nhanh cái đó hết với lại đánh nhanh cái đó cũng không ít lợi gì đánh nhanh cái đó chỉ là đánh cái coi như là à, lật đổ chế độ thôi lật đổ tổng thống thôi giống như mỹ mà đánh iraq chứ qua đụng đùng bắt tổng thống tiêu diệt đưa tổng thống khác lên nhưng mà thằng Nga bây giờ nó không có biết cái thằng nào để mà đưa cái thằng khác lên hết trong cái chính quyền Ukraine cho nên nó buộc lòng phải tạo ra một cái tổ chức nhà nước ly khai là, là có là nó đã có cái người để, để mà lên lãnh đạo rồi còn bây giờ nó đánh vô thằng kia ép mà nó đánh nhanh á nó đánh đầm làm đầm cho thằng kia cho thằng cho ông tổng thống Zelensky chết đó thì nhưng mà nó vẫn chưa có cái cái thế, thế lực khác chưa có một cái đội người khác để mà thế cái ông kia theo cái phía ngân nga không có nên nó buộc phải rút đi còn về đánh chiến chiến còn về thằng Ukraine mà nói phản công á và những cái vùng ở phía bắc thằng nga nó rút thằng kia nó mới dồn lên thì nó nó đánh thắng các bạn thử hình dung đi nếu mà quân đội ra mà mạnh đủ để đẩy lui thằng nga đó thì qua thằng đông bát và đẩy cứu cái đội mà ở nhà máy thép um, ừ, Azotan đó cú ra đi không có đẩy nổi các bạn và sắp tới ở Donbass này các bạn <clears throat> lại một chiến thuật bao dây của thằng Nga đó. sắp tới nữa và cũng sẽ tạo thành một cái à, nhà máy thép Azotan thứ hai nhốt 15 đến 20 ngàn quân tầm đó của thằng Ukraine trong đó rồi không đi ra rồi đối khổ chết rồi bắt đầu à, đàm phán các kiểu rồi là đâu hàng đi từ từ nữa thì đó là ý kiến của mình đó các bạn còn à, đương nhiên thì bọn nga nó cũng sẽ có những cái tính toán xa hơn nữa à, sẽ có những cái tính toán xa hơn đó. thì các bạn biết với một cái sức mạnh quân sự của thằng nga đó là một sức mạnh quân sự thật sự chứ không phải là đơn giản à, các bạn phải biết là cái nước nào mà nó thứ nhất về vũ khí xuất khẩu và vũ khí hiện đại và đồng thời cái nước đó thường xuyên tập trận thì cái nước đó là quân đội chắc chắn phải mạnh chắc chắn phải mạnh còn ví dụ như cái nước mà nó ít cái tập trận nó giống như Campuchia hay Lào các bạn ít bao giờ nghe mấy cái nước đó tập trận thì lúc đó quân nó, nó đâu biết đánh đánh nhau như thế nào các bạn tập trận đạn thiệt đó nghe chứ không phải tập trận khơi khơi nha như thằng nga tổ chức tập trận quân khu miền đông quân khu miền tây gì của nó là tập trận liên hồi kích chiến dịch mùa đông nó như thằng mỹ giống như thằng mỹ vậy đó trận liên tục đó, Trung Quốc bây giờ cũng mất trước tập trận đó, tập trận Biển Đông đó, tập trận liên tục phải tập trận liên tục vậy thì cái tin cái biết lính nó mới biết chiến đấu được ừ. ngoài cái vũ khí ra đó thì các bạn nghĩ coi làm sao biết làm sao nhưng mà do là giờ nó muốn đánh sao ừ. thì cũng chưa ai biết được còn cả cái, cái cảng mà uh, Osada đó là cái cảng cuối cùng của thằng à, thằng Ukraine ở phía nam đó nó chưa đụng tới đó các bạn nó chưa đụng tới nó chỉ mới có phóng tên lửa thì thôi nó chưa đụng tới tại sao nó lại chưa đụng tới trong khi nó có dư sức để mà có nghĩa là tổ chức lực lượng mà đánh một lần đám 7 điểm luôn chứ không phải là đánh chỉ một điểm hai điểm thôi ừ. quân Nga các bạn tại vì quân Nga nó còn có quân đồng minh của Nga nữa đó. cho nên là với giống như Mỹ đó các bạn Mỹ Nga với thằng Mỹ là là một hai đó thằng nhất thằng, thằng gì đó giống như thằng Mỹ đó, nó có thể tổ chức lực lượng đánh nhau trên tất nhiều mặt trận kể cả nó có thể vừa đánh nó thấy Bình Dương và vừa đánh nó Trung Đông được là vì lính nó đông lính nó nhiều và vũ khí nó có đạn nó có nó thể sản xuất được mà đó, cho nên là nó phải đánh một lần rồi, nhiều mặt trận chứ không phải là chỉ đánh xong cái trận này rồi nó mới đánh tiếp cái trận khác thì cái đó là bệnh à, chiến lược à, gia của mấy thằng kia nó đang tính toán ngoài cái chuyện mà đánh nhau mà giành chiến thắng thì cũng phải có à, làm tổn thất cho cái à, thế lực khác nữa các bạn có nghĩa là tổn thất cho bên phương Tây phương Tây nó mặc dù nó không muốn quân vô có nghĩa là nó không chết người nhưng mà nó sẽ thiệt hại khác nó sẽ gánh những cái thiệt hại khác và lúc đó mà khi mà dân mà thiếu lương thực nó sẽ biểu tình nữa lúc đó làm cho cái nội bộ của thằng EU gãy nội bộ của NATO gãy nếu không gãy thì phải bơm tiền ừ, nó nhiều thứ lắm nhưng mà đương nhiên là đánh chậm thì người ta sẽ có cái lý do của người ta lý do của thằng nga sẽ có nó, nó cái bán đảo room đó các bạn Crimea đó nó chỉ sát nhập chỉ trong vòng một đêm thôi các bạn đó. chỉ trong vòng một đêm là nó đã sát nhập cái bán đảo đó và không có một phí súng luôn và thằng Ukraine cũng mạnh đó. chàng qua đập và lấy cũng không có chàng qua để đánh luôn không có chàng qua để lấy tới bây giờ vẫn giữ nguyên hiện trạng đó tại sao vậy các bạn đó của thằng Ukraine mà bây giờ nó đang dây nợ với phương Tây á, cánh càng lâu thằng phương Tây nó đổ dồn cho Ukraine mà Ukraine toàn là qua đó là coi như là banh hết phí là phá hết rồi còn lại số ít để cho mấy đó đánh thôi bởi vì nếu mà nó đánh được nếu mà vũ khí mà tới bây giờ này mà nó đánh được là nó đã đánh đẩy, đẩy lùi quân nga hoặc là cầm chân đến chứ là cầm chân nhưng mà bây giờ cục diện là coi như là hoàn toàn cục về thằng nga cục diện hoàn toàn của thằng nga ví dụ như nga muốn đánh đó đánh xong thấy không hợp lý rút đến chỗ khác và nó cứ giống như mèo giận chuột vậy các bạn bắt thằng nga bây giờ các bạn coi thời sự các bạn thấy thằng nga tính ukraine giống như mèo giận chuột nghĩa là nó làm sao cái, cái cuộc chiến nó kéo dài và làm sao cho bộ phương tây nó bị tổn thất đó mới là cái mục tiêu chính còn bây giờ ukraine là như bỏ qua không có tính nữa đó như là buồn nhìn rồi đó đó là cái à, bình quan điểm của mình về cuộc chiến tới thời điểm hiện tại tới thời điểm hiện tại à, buộc lòng phải thua rồi các bạn buộc lòng phải thua thua nhưng mà không mất nước chắc chắn là Nga sẽ để cho Ukraine tồn tại bởi vì đó là để thằng đó tồn tại thì nó mới có kiếm ăn được chứ còn nếu thằng đó nó tiêu luôn thì đâu kiếm ăn được thế nhưng thằng nào nó cũng khôn hết để anh kia anh tồn tại thì bên kia anh bơm tiền nọ kia hiện này rút tiền à, ấy là nếu mà anh kia anh cảm thấy vũ khí nó đánh không được đưa vũ khí hiện đại qua biên đại qua thì nga đánh vô thì bắt đầu nó sẽ copy nó sẽ thấy được cái ừ, cái, cái hiệu quả của cái loại ha, ha, vũ khí của đối phương nó về nó sẽ nghiên cứu ra những cái cách để phá cái vũ khí đó nó, nó nhiều thứ nữa về mặt quân sự ừ. thì à, người Ukraine cũng vậy người Ukraine bây giờ là coi như là à, cũng không biết theo ai luôn các bạn không biết theo ai cũng không biết làm thế nào rồi thằng quân đội thì khi đánh thì đánh khi đánh không thì không thôi chứ còn bây giờ tại vì hai nước đó cùng bản chất là cùng một dân tộc cùng một dân tộc khác gì cả ngôn ngữ chỉ khác một vài từ ít thôi khác giọng thôi chứ không phải là khác luôn văn hóa y chang luôn đó. còn uh, Ukraine mà đầu vô EU thì còn lâu Ukraine vô EU còn lâu lắm các bạn EU không thể nào cho Ukraine vô Ukraine giờ đang nợ ngập đầu của tao mua vũ khí của tao giờ tự nhiên cho vô EU trong khi EU là nó xài đồng tiền chung là euro bạn hiểu không xài đồng tiền chung euro có nghĩa là các nền kinh tế của trong cái khối EU nó phải tương đồng với nhau tương đồng với nhau mới xài đồng tiền chung chứ giờ tự nhiên nước mày nghèo quá mà xài đồng tiền chung với tao làm sao mà xài làm sao mà ấy còn nếu mà bây giờ thằng Ukraine mà yếu quá cái kinh tế yếu quá đồng tiền nó thấp giá quá mà giờ muốn xài đồng tiền chung thì mấy thằng khác phải bơm tiền cho Ukraine đi Ukraine giàu tương đồng gần gần với nhau đó thì nó mới xài được tiền chung bây giờ tự nhiên đang thiếu nợ tự nhiên giờ bơm thêm tiền nữa cho nên là không cách nào mà để thằng Ukraine vào EU nói là nói cho nó vui thôi kể cả Thổ Nhĩ Kỳ còn chưa vô EU các bạn tại vì cái nền kinh tế thấp hơn bây giờ vô phải gánh giống như Hàn Quốc mà giờ nó sát nhập bằng Triều Tiên vô á thì nó để mà xài cái đồng won của thằng Hàn Quốc thì thằng Việt Hàn Quốc nó phải bơm tiền để đẩy cái đồng won của Triều Tiên cao lên bằng nó đời sống của bên kia bằng hai bên nó bằng nhau vậy thì nó mới xài chung qua lợi buôn bán qua lợi đó, tự nhiên bên đây phải mất 5 đồng mới mua ổ bánh mì giờ tự nhiên chỉ sắp nhập vô cái còn có con đồng mua ổ bánh mì thì thằng bên đây nó lời quá thằng bên đây sao chịu được nó không chịu được ừ. thì các bạn có ý kiến gì các bạn cứ uh, comment ở phía dưới về cái cuộc chiến này thì cái cuộc chiến này mình nghĩ nó còn lâu nó còn lâu nó còn lâu kéo dài tới khi mà cái mùa lương thực cạn tới đó các bạn mùa lương thực của mì tới và sau cái mùa lương thực đó có nghĩa là à, hết bài có nghĩa là nga nó sẽ lúc đó hết bài rồi hết lương có nghĩa là đã cái bài lương thực bài khí đốt với bài dầu nó hết thì lúc đó nó sẽ tuyên bố ngừng cuộc chiến và lúc đó nó cũng sẽ kết thúc cuộc chiến kết thúc cuộc chiến nhanh lắm chiến chỉ tốn dài cái tên lửa siêu thanh như ấy bắn bùm bùm bùm bùm phá dòng dây lại rồi sau đó phía trong này tuyên bố độc lập rồi là xong kết thúc thằng kia không bao giờ đánh vô nó thẳng với các bạn thằng Guina không bao giờ đánh vô thằng Guina vì trong trạng thái phòng thủ thằng nghe đánh tới đâu phòng thủ tới đó thằng nghe rút thì đầu kéo quân vô chiếm lại chỉ gì thôi chứ không bao giờ mà có khả năng tấn công nếu mà có khả năng tấn công đã tấn công cái bán đảo Rim từ lâu rồi từ năm 2014 rồi chứ không phải đợi tới bây giờ nữa lúc đó là nó ờ, lãnh thổ nó còn rất là lớn quân lực nó còn nguyên nguyên tại sao nó không đánh vô